Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với ờ, phần làm phim hoạt hình với phần mềm Cartoon Animator. Cartoon Animator là một phần mềm giúp các bạn làm phim hoạt hình rất nhanh chóng và cũng không kém phần mượt mà với các nhân vật đối với phần mềm phần mềm này thì các bạn phải đòi hỏi một cái máy tính có cấu hình tốt như máy workstation ở ờ, chip Xeon hoặc là Core i7 thế hệ đời thứ tư trở lên ở C ờ, Core ờ, Core i9 càng tốt Đấy, các bạn sử dụng máy và càng màn hình thì khoảng 4 GB trở lên và RAM là 16 thế ở đây thì mình uh, sử dụng với một cái máy tính uh, bình thường coi 7 thế hệ cũ và RAM 16 cộng màn hình lỗ 1 g thôi thì cho nên là nó chạy hơi chậm thì trong quá trình dạy thì các bạn thông cảm chúng ta mở phần mềm này lên phần mềm này thì nó chính là bản nâng cấp của phần mềm ờ, Creator Animator đây là custom animator các bạn chú ý cho mình đây là phần menu chính được bố trí là bên tay phải Đó. công cụ là bên tay trái thì đối với phần mềm này thì à, các bạn à, nó làm việc theo cơ chế là kết nối với Photoshop hoặc Illustrator hoặc là một phần mềm vẽ nào đó để các bạn có thể vẽ hình một cách nhanh chóng và khi nó liên kết đấy thì nó sẽ giữ lại giữ lại cái file đang làm việc và hai phần mềm làm việc song song với nhau nó khác với uh, phần mềm Toolboom Toolboom Harmony thì nó làm việc theo cơ chế khác còn cái này theo cơ chế khác thì đây là giao diện của phần uh, state mode là để chúng ta vẽ hình để chúng ta vẽ hình trong phần này phần tiếp theo là tôi giới thiệu các bạn là phần timeline chúng ta chọn đây thì chúng ta nhìn thấy là timeline là thanh thời gian đấy hành động theo thời gian để chúng ta có thể uh, thao tác trên thanh uh, timeline này Đấy, hiện nay thì nó chưa có gì còn đây là cái phần uh, zoom của camera Đấy, các bạn nhớ nhé đây là camera quay đây là phần trượt phần lưới cảnh vân vân còn phần đây là phần 3D để chúng ta nhìn theo chiều 3D để ta phân phối theo đối tượng nào trước đối tượng tượng là sau đấy thì nó là như vậy các bạn quay trở về đây thì các bạn ấn vào đây còn trên đây thì menu chính của chúng ta gồm có file đóng mở mở một mở một cái object mới tạo một uh, một cái nhân vật mới vân vân tạo media môi trường như prop uh, ờ, scene cảnh vật và background thì chúng ta chọn đây rồi ờ, chúng ta chọn phần năn uh, ờ, phần năn photoshop editor thì chúng ta chọn đây Đấy, chúng ta chọn chỗ này các bạn tham chiếu các bạn đặt cho tôi phần phần tham chiếu nhé thì các bạn chọn ở à, edit các bạn chọn reference Đấy, chúng ta chọn đây chúng ta chọn là uh, display chúng ta chọn gender Đấy, chúng ta gender cũng hơi to đúng không chúng ta có thể chọn như là uh, gender qualification các bạn chọn middle hoặc là high hoặc low thì các bạn chọn gender nếu mà các bạn muốn cho vector nó nét thì các bạn chọn này đấy là phần phần phần phim đấy. Đấy, còn cái này thì các bạn chọn một cái uh, thư mục để chúng ta đưa ra phần ngoài thì chúng ta tạo ra một cái vùng chúng ta để ổ D tôi chọn ổ D và tôi chọn cái hoạt hình tôi chọn là select đây rồi interface các bạn chọn ở đây các bạn chọn là một cái à, form to ờ, tức là một cái à, các các à, phông chữ nó to hơn các bạn chọn là motion thì các bạn chọn kích ok và khi nó khởi động lại thì ta thấy là khi khởi động lại nó bắt đầu mới to ra đây tôi sử dụng hai phần mềm Toon Boom và uh, à, Greytalk Animator thì ở đây nó đổi tên là Cartoon Animator 4 bản 4 cho các bạn các bạn sử dụng rất là ngon nên tôi sẽ hướng dẫn cơ chế làm việc của nó thực ra thì nó không phải là khó cái gì cả chỉ là chúng ta chưa quen thì nó sẽ trở thành chưa quen thôi đâu thành đâu đâu thành you nhé các bạn chú cho tôi thế bây giờ chúng ta muốn ờ, đầu tiên tôi dạy các bạn là làm nhân vật trước sau đó chúng ta sẽ làm nền sau Đấy. thì đây là cái bộ tất cả những cái gì trong đây là template ở cái bản cơ bản sau đó thì các bạn sẽ phải sử dụng những cái phần các bạn chọn vào các bạn sẽ lấy vào đấy ví dụ đây nó cho sẵn cho chúng ta rất nhiều thứ trong phần post là cái phần con rối thì cái phần này thì chúng ta phải tự sửa tự tự làm à, nó không có chuyển động cho nó nhưng mà phần actor này đây mới phần là chuyển động các bạn chú ý nhá g 2 là của bảng thứ hai Ờ, vân vân thì những cái này là thuộc về bản thứ hai nó kế thừa còn g ba g ba là cái phần nhân vật mà của phần nhân vật của các bạn ở trong bản thứ ba thì các bạn có thể lấy ờ, nó cho chúng ta một cách ừ, gọi là miễn phí còn nếu mà phần mềm này các bạn mà mua bản quyền thì nó sẽ cung cấp online cho các bạn rất nhiều nhân vật khác nhau các bạn có thể sử dụng một cách nó dễ dàng hơn ờ, đối với mỗi phần mềm nó có một cái hay riêng bây giờ chúng ta vào phần ờ, ờ, đây là character các bạn vào body vào vào phần human các bạn chọn G3 G2 là của bản cũ nhé G3 thì các bạn chọn đây Đấy, thì các bạn nhìn thấy là có rất nhiều nhân vật người có rất nhiều nhân vật người thì các bạn có thể chọn sửa vân vân ví dụ ở đây tôi chọn một vân nhân vật người à, hoặc là một nhân vật con dối chẳng hạn còn một con ma chẳng hạn này chúng ta nhấp đôi vào con ma hiện ra giữa khung màn hình đây là con mai ở giữa khung màn hình Đấy. thì sau đó thì các bạn vào phần animation tức là actor là nhân vật nhé animation là của các bạn nghĩa là phần chuyển động các bạn chọn motion các bạn chọn human là về con người các bạn có thể chọn ờ, đằng trước đây các bạn thả vào đây Đấy. Đấy, thì con ma nó sẽ uốn éo cho các bạn với một cái thời, thời gian timeline trên đây các bạn nhìn nhé khi mà chúng ta bật timeline ra Đấy. thì lúc này con ma của chúng ta là ghim ở đây nó đã chạy đến ờ, phần này chúng ta chọn là motion Đấy. thì chúng ta nhìn thấy là cái đường line motion nó chạy đến đây con ma nó chạy từ đây đến đây Đấy. các bạn nhìn nhé các bạn không cần phải zigging cho nó nó không giống như phần mềm Tom Bomb các bạn phải zigging zigging là chúng ta làm xương rồi vân vân cho nó thì ở đây chúng ta chọn à, chúng ta thấy là phần transform motion của nó chạy đến đây đấy. đấy rồi đấy là phần uh, rồi tiếp tục các bạn lại cho một hành động nữa các bạn muốn cái đường timeline này uh, nó sẽ nhảy hay là nó làm gì đó các bạn lại tóm vào đây à. đến đây rồi à, đến đây rồi các bạn thả vào Đấy. thì nó lại tiếp tục từ đoạn này cho đến đoạn này Đấy. còn mà nó là nó là quay từ đoạn này đến đoạn này Đấy các bạn thấy chưa đó. rồi đó đấy là cái mà các bạn có thể cho nó vào rồi à, hành động nữa ví dụ như hành động uh, nó có thể đứng hoặc nó có thể talk à, nó nói chuyện thì dùng cái này Đấy, đang nói chuyện đúng không đấy là cảnh mà nói chuyện nó dừng đến đây nghĩa là nó đã chạy một cái đường thời gian là đến không hình thứ 260 năm đấy thì các bạn à, thấy là nó rất hay rồi sau đó thì chúng ta còn có những cái như là opacity link visible rồi ẩn hiện nó đi khuôn mặt vân vân thì chúng ta sẽ bàn sau và bây giờ tôi uh, vừa nói ví dụ là nhân vật và hoạt động của nó như vậy nhân vật và hoạt động của nó như vậy Đấy, các bạn nhìn thấy nhé ta đưa về số 0 và ta đưa về đầu ta sẽ chạy Đấy. ok chưa rồi ok nhé ngon rất là ngon đúng không các bạn rồi phần tiếp theo là tôi muốn à, nó trở về nó chạy đến đây rồi chạy đến đâu thì tùy các bạn chạy nhiều chạy ít cũng được bây giờ chúng ta sẽ à, làm một cái phần chỉnh sửa nhân vật chúng ta chọn new project chúng ta chọn không cất à, không không ghi cái này bây giờ chúng ta mở cái mới bây giờ chúng ta vào actor rồi actor ở đây chúng ta sẽ à, tạo một cái con animation hoặc con chó con cat vân vân Đấy. À, ta thử làm con kitty nhé đây đây là một con mèo cái con mèo này ta thả hành động vào ờ, animation nó cũng sẽ chạy như vậy Đấy, ví dụ như là chúng ta chọn vào con mèo ta chọn cá à, các bạn nhìn nhé. đó mô hành động là nó chuyển động nó đi này Đấy, các bạn gán hành động vào không phải đi của con mèo các bạn uh, các bạn nhìn thấy cái rồi là đứng vân vân bây giờ ta sẽ làm việc với cái con mèo này như thế nào rồi xong ok rồi bây giờ ta dừng lại nhá ta dừng lại các bạn vào cái nút này cho cho tôi create character Đấy, các bạn vào đây xin lỗi các bạn uh, trở về chọn vào đây các bạn chọn cái nút này composer Đấy. thì các bạn ấn như là không gọi lần nữa composer nhá rồi đây là phần một con mèo có đầy đủ xương các bạn chọn cho tôi cái nút bên dưới nút trên là nhập photoshop nút dưới là xuất photoshop để ta sửa cùng Photoshop thì hai phần mềm này nó liên kết với nhau ta chọn ấn nút này thì chúng ta thấy là hình ảnh và thân được đi cùng còn dưới là tách đầu và thân khác nhau thì chúng ta chọn là nút đầu để chúng ta lấy cả ở đây con mèo bên này thì nếu mà hết cỡ thì nó cho chúng ta tỷ lệ là một một bây giờ chúng ta cho thụt nó xuống 0,5 hoặc 0, 4 để chúng ta thấy hình ảnh nó nhẹ hơn sau đó các bạn khởi động Photoshop ấn vào nút này ok à, thì bây giờ chúng ta sẽ chọn Photoshop chọn phần mềm Photoshop để nó hiện ra à, nhân vật chạy luôn chúng ta chọn ở đây chúng ta chọn profile tôi xem Photoshop nằm ở đâu à, Photoshop cũng nằm đây tôi ờ, đấy là cái bản cũ tôi chọn ờ, Photoshop đây tôi chọn Photoshop CS2 và bắt đầu nó khởi động lên Photoshop cho các bạn các bạn có thể chỉnh sửa màu sắc rồi bây giờ các bạn nhìn thấy là đây là một con mèo của chúng ta đã được hiện ra đây, con mèo của chúng ta được hiện ra trong đây Đấy, thì bây giờ ở đây có mấy lớp ở đây chúng ta nhìn thấy chúng ta sẽ sửa nó nhé nay uh, ờ, trời hơi nóng à. chúng ta sửa đây thì chúng ta sẽ sửa con mèo như thế nào Đấy, các bạn nhìn thấy một cái máy tính chậm như máy tính của tôi thì rất là khó là à, tôi cũng chưa có điều kiện để mua một cái máy tính mới rồi bây giờ chúng ta sẽ sửa này Ờ, chúng ta nhìn ở đây nhé có tất cả bộ phận như là chân trái chân phải foot uh, rồi led up sinh là cái đầu nghĩ rồi hip là cái cái lườn tail là cái đuôi Đấy, các bạn chọn vào đây bây giờ các bạn nhìn ở phần đuôi này các bạn giữ cần trôn và ấn vào Đấy, thì cái đuôi này lúc này như này bây giờ tôi muốn đổi một cái đuôi màu xanh vào một cái đuôi màu xanh thế rồi nó bảo là wait for chương trình cho nó từ Đấy. các bạn chờ một tí Đó. tôi sẽ chọn cho nó một cái đuôi khác chọn đuôi này bây giờ tôi tô đuôi với lại một cái màu xanh rồi bây giờ ta sẽ xem cái hít hít của nó nhé Đấy, bây giờ các bạn tô này với một cái máy tính ờ, ngon các bạn tô rất là ngon số của tôi là nó hơi chậm bật hai chương trình đôi màu xanh rồi bây giờ tôi chọn cái hít là cái lườn tôi ấn con trôn vào đây Đấy, các bạn nhìn thấy hít của con này là là một cái màu đen bây giờ ta cũng cho con mèo này biến thành màu xanh nên mèo lúc này có màu xanh rồi đúng không rồi các bạn chọn đến cái màu mắt xanh của con mèo ta ghi nó vào ta cứ làm xong ta ghi nó vào đỡ nặng bây giờ ta vào nha, bây giờ ta lại tiếp tục này à, phút là chỗ nào à, ở đấy ở đấy một ít thôi được rồi ta tìm chỗ nào nó nhiều màu biết rồi ta về đầu nhá đầu ví dụ cái ờ, mũi tôi cho màu đỏ mũi tôi cho màu đỏ color vâng, đây các bạn cho màu màu đỏ Đấy. rồi mắt mắt bây giờ tôi cho mắt màu đỏ mũi màu đỏ rồi bây giờ các bạn cho cái ờ, cái cái ờ, mắt Đấy. mỗi một bộ mắt thì rất nhiều phần đây là con người con người đây màu đen thì bây giờ tôi cho màu để tôi nói này để các bạn hiểu là chúng ta có thể đấy màu đỏ rồi đúng không đấy. màu đỏ quá tôi một ít trắng ở chỗ này bôi một ít trắng ở chỗ này nhé các bạn bôi lên bạn cho chỗ này Đấy. ok xong rồi các bạn xem là cái ờ, lòng trắng ở chỗ nào à, nó xung quanh này ờ, đấy là cái viền của phần trắng rồi chúng ta có thể chọn cho nó ví dụ chúng ta có thể tô đây là phần màu trắng đấy con mèo đã thay đổi đúng không các bạn nhìn thấy không ok một con mèo rất là hay bây giờ trong phần hít hít bây giờ thợ tôi mới làm một cái việc nữa là clip này bây giờ tôi dùng con cày, tôi uh, xóa hết đi Đấy, các bạn tôi xóa bớt cái lưng của nó đi ok Đó, tôi cho bạn có thể vẽ thêm lông riết miễn là trong phần hip là được Đó. Ctrl D thì các bạn thôi chọn Đó, bây giờ các bạn có thể xóa tiếp vào đây con mèo bây giờ nó chúng ta xem trên này nhé chúng ta nhìn thấy này chân thì các bạn sửa thoải mái các bạn chọn bạn chọn bộ phận chân rồi phút ở đây các bạn nhấp đôi vào đây các bạn thấy phút ở chỗ này l phút thì nó ở đâu đấy thì các bạn có thể lên đây Đó, đây là bốn cái chân rồi các bạn uh, có thể vào đây phút b này là bộ phận này Đấy. các bạn muốn cho nó màu con này nó màu màu nào đó thì các bạn định nghĩa vào đây cho nó một đoạn câu chân Đấy, chân là màu tím Đó. chân con này bây giờ nó nó sẽ mang một màu tím ờ, ok rất là ngon đúng không rất là nhanh các bạn biến đổi con này đi khác với con khác đây là chân ép ở ờ, bây giờ chúng ta sang bên này chúng ta lại tiếp tục với chân này chúng ta nhấp cần trôn nhấp vào lớp đấy rồi các bạn lại tô một con chân khác miễn là trong vùng này nó không ra vùng khác được đó, rất là dễ đúng không các bạn đó. rồi bây giờ các bạn tiếp tục tôi cho chân khác rồi, chân đấy cái chân này chân này là bị sai ở cái chỗ này bây giờ tôi phải dùng con tải tôi xóa cái chân này trời đâu các bạn này Đấy, à, ờ, cô xá các bạn này thành nhầm chân rồi bây giờ ta thử ghi con này vào xem nó có đúng không nhá Rồi ờ, các bạn ghi vào này Save Đó Save vào Rồi bây giờ các bạn bật con này lên Bật chương trình này lên Thì bây giờ các bạn nhìn thấy là một con mèo đã thay thay đổi Rồi các bạn ấn nút này trở về chế độ ờ, State các bạn đợi nó quay trở về và các bạn sẽ sẽ được một cái con ờ, con mèo và các bạn nhìn thấy là đây con mèo được thay thay hình đổi dạng đúng không rồi bây giờ các bạn sẽ cho nó chơi nhá Đấy. mèo của bạn với cái mắt tím được thay chân tím và người tím thế là các bạn đã biết cách làm nhân vật rồi à, các bạn nhớ theo dõi phần sau thì phần sau tôi sẽ hướng các bạn điều khiển camera background rồi nền vân vân thì uh, phần mềm uh, này là một phần mềm rất là hay bài hôm nay tôi dạy đến đây nhé bạn nhìn thấy là mắt con mèo đã thay đổi Đấy. đã thay đổi xong các bạn chú ý là chúng ta học kỹ để chúng ta tạo cái mối liên hệ giữa phần mềm và Photoshop để chúng ta làm nhân vật hoạt hình Đấy. chúc các bạn may mắn ở chỗ này là tôi do vết lúc đấy tôi làm đúng không đấy một máy tính khỏe thì làm được rất là nhiều phim máy tính chậm thì làm rất là lâu các bạn chú ý như thế nhé bạn nhớ mua máy tính thật ngon chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc